Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé Quay lại video của clip của bên uh, cơ sở đọc phát tài ngày hôm nay đó, Sẽ tiếp tục làm clip chia sẻ cho anh em về bộ môn chơi tài xỉu bịp anh em nhé đó, Thì trên uh, kênh của bên Lộc thì rất nhiều à, Nói về rất nhiều về sản phẩm chơi bịp ha. Tài xỉu bầu cua hay bất kể bài lá hay là máy đánh bài đều đều có có thể là cung cấp cho anh em chơi năm 2020 này anh em nhé đó thì cái video hôm nay thì Lộc sẽ tư vấn cho anh em thêm một cái sản phẩm là nắp camera ha nắp camera đánh tài xỉu đó tài xỉu bịp đó thì cái nắp này á, thì tùy anh em chơi nha đó anh em ví dụ như cháo được nắp hay là anh em kết nối với cái hay như thế nào á thì cháo được cái nắp này vào thì anh em có thể chơi thì nắp này mình xin khẳng định với anh em là bao số đèn này đó, bao số đèn thử 500 ha đó, nhưng mà đặc biệt đừng có chạy nắp là được ha anh em nhé ừ, thì cái nắp này là hồi xưa camera thì nói chung là không ai mà bao số đèn cho anh em hết nhưng mà đặc biệt cái nắp này là cực kỳ bạc sợi đèn luôn cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé đó thì hộp tài xỉu thì hộp thì không tan tích gì anh em vào xong thì không sợ phải tan tích gì anh em nhé đó không sợ không sợ phải tan tích gì hết để mình test sơ cái hộp uh, qua hộp tài xỉu và 500 đèn cho anh em xem ha đó đây là tất cả các hộp trong này là hộp không tan tích nè đó anh em ha mình sẽ bóc hột chợ và mình đánh qua cái nắp camera này cho anh em xem rồi đó ví dụ hộp có tan này anh em à đó đây là những cái sản phẩm hộp có tan ha là chơi những cái công cụ khác rồi mình sẽ bao soi đèn mình mở đèn led lên mình sẽ soi cho anh em xem cái nắp này ha nắp thì nói chung là sạc từ hết anh em nhá đó các anh em sạc vô thì chơi là 4 tiếng 3 tiếng à, quay đầu ừ, nắp thì hoàn toàn bao soi rồi luôn anh em nhá nè không ba soi rọi nắp xanh này nó không phải như nắp đỏ ha như vậy là ba soi rọi là anh em thấy rồi ha đó ba soi rọi luôn vô tư rồi mình sẽ tắt cái đèn này đi đây rồi tắt cái đèn đây đó anh em thấy không 500 không hít luôn đó, thử 500 vô tư luôn anh em thấy không đó đặc biệt là sạc từ anh em nhé thì anh em đi mua sản phẩm này á thì nó kèm cho anh em mà một, một cái màn hình điện thoại này đó cái này nó sẽ bắt cho anh em từ 5 đến 6 mét quay đầu ha 5 đến 6 mét quay đầu là anh em có thể chơi cái nắp camera này còn em nào muốn chơi mà để nâng cấp lên chơi nó đẳng cấp hơn nữa thì anh em chơi những sản phẩm là cao cấp ha báo từ xa luôn đó một ngàn cây số hai ngàn cây số vô tư luôn cho anh em luôn nhá đó thì mình à, có cái hàng này á bán chạy cho anh em đó nó vừa hợp túi tiền cho anh em đó thì anh em à, chơi những cái sản phẩm này rất là ok luôn anh em nha đó thì anh em nào á, nhanh tay ha, xem được video này á thì hãy xem hết video đồng thời đừng quên đăng ký kênh cho bên cơ sở lọc tài nha đó, hoặc là liên hệ để được cái sản phẩm nắp camera này ha thì hãy liên hệ với số 0786011224 hoặc là 0786041224 nha đó, mình sẽ tư vấn cho anh em kỹ từng chi tiết một về tất cả các loại đồ chơi các anh em cần được tham khảo thì mình sẽ tư vấn cho anh em 24 như vậy nhá đó thì bây giờ mình sẽ test vài chén cho anh em xem ha cái độ nắp uh, camera này nó nó như thế nào ha đó thì nắp chén thì mình cũng đã thử sơ qua rồi ha đó mình lắc nè rồi cái này cái nhiệm vụ của nó chỉ cần bấm lên và thấy thôi anh em nhé à, như cái này ha như cái này á là mình thấy được tài rồi anh em nhá đó lục ngũ tam ha lục ngũ tam thì tất nhiên là tài rồi đúng không anh em đó lục ngũ tam đúng không anh em tài này đó, chén đầu tiên tài ha đó. rồi cái chén này cái chén này vẫn là tài anh em nhá đó, lục ngũ nhị vẫn là tài đúng không anh em đó cái này hình như là hết pin để mình thay cục pin nha anh em nhé ừ. rồi mình sẽ thay cục pin khác qua cho anh xem dễ biết được đúng không ừ. ừ rồi mình xem coi rồi cái này hai tứ một ngày anh em nhé là 10 nút xỉu đúng không 10 nút xỉu này tại vì cái chén này nó nó hết pin mình à, vừa sạc à, có tí à ha mình làm luôn clip đó tài hàng này hàng mới anh em nhá rồi cái này thấy được cái nhất ha nhất tam lục nhất tam lục thì chín nút rồi đó, 10 nút rồi ha 10 nút xỉu này ha 10 nút xỉu thì mình chỉ xét sơ qua thôi còn nắp camera thì anh em biết rồi thấy ba con thấy rõ một luôn không cần phải test nhiều đúng không anh em đó như cái này cũng xỉu luôn ha thấy nhị nhị ngủ nhất ha cũng xỉu luôn đúng không đó thì cái nắp này hỗ trợ cho anh em này làm cái này có thể biết trước được tài và xỉu ha đó hoặc là những anh em nào mà kết nối được với nhau á ở tay trong tay ngoài thì có thể chơi cái loại sản phẩm nắp camera này ha đó, cực kỳ là hiệu quả luôn anh em nhé cực kỳ hiệu quả luôn mà có thể là thấy được tất cả ba con mặt nhất mặt tứ đều thấy được cho anh em luôn ha ừ, mình sẽ lắc cây nữa hai cây nữa cho anh em xem nhé rồi cái này thấy được à, hai uh, cây tứ đúng không anh em hai cây tứ một cây ngủ mình thấy được hai cây tứ cây ngủ rồi ha cái cây chén này về tài đúng không đó tứ ngủ tứ là thấy hết tứ nhất thì thấy anh em nha rồi cái này ha cái này ha cái này thấy lục nhưng mà nó có nguyên nhất cây tam thì cái này muốn phải xỉu thôi đúng không đó xỉu đúng không đấy thì bây giờ mình sẽ qua mình lắp qua màn hình để cho anh em xem ha ừ. rồi mình lắp này đưa máy lên à, nó hơi chói đúng không anh em ừ, nó hơi chói nắp thì nó hết pin anh em nhé đó các anh em thấy không đó cái cây này cây này xỉu thôi anh em nhá đó đúng không anh em đó cái chén này xỉu đó cái chén này thì anh em quýnh về cho mình xỉu nhá đó cái này thấy không xỉu trăm phần trăm về xỉu đúng không anh em đó mình sẽ gỡ chén này cho anh em xem ha đó. xỉu đúng không anh em đấy thì mình chỉ làm sơ ha video nó có thời lượng đấy thì anh em nào mà đăng ký kênh đó, chia sẻ nhiều về hoặc là comment bên dưới video để biết thêm về những cái sản phẩm mới của bên ờ, cơ sở Lộc Khánh Tài nha đó thì năm 2020 này chúc anh em thành công đó về bộ môn chơi tài xỉu biệp này chào anh em